Chắc đây là quán chè có món cơm chiên ngon nhất mà mình từng được ăn. Thuần chè đầu cầu miền Nam chào cả nhà. Nằm tại 183 Nguyễn Văn Khói Gò Vấp, Lẩu chay An Khang là một quán chay nhỏ xinh nhưng lại chỉnh chu trong từng góc ngách và gọn gàng trên từng chiếc bàn. Tuy nhỏ nhưng bù lại không gian ở đây rất là mát mẻ, gần gũi và thanh tịnh. Dù tên là lẩu chay nhưng menu ở đây rất đa dạng và khá là bình dân, dao động từ 30 trở lên. Vậy nên mình có gọi thử 5 món ngoài menu lẩu và kết quả là ngoài mong đợi thật sự. Mọi người rất nên thử món cơm chiên ngọc bích này nha. Hạt cơm tơi, rất nhiều topping, có trộn với cơm cháy chiên giòn ăn siêu cuốn. Còn best seller của quán phải kể đến chả giò trái cây, một cuộn rất to, giòn xốp, phần nhân có vị thơm ngọt. Mình có gọi một phần bún gạo Singapore, rất nhiều rau củ, nấm và chả chay. Mọi người nhớ gọi thêm một tô canh nóng hổi ngọt thanh để giải ngấy khi ăn nha. Không thì đợi gió với một tô bún thái nóng hổi có vị chua ngọt ăn khá là vừa miệng. Là một ly sữa hạt sen mè đen là no quên lối về bởi vì một phần ăn ở đây rất là nhiều. Mình đi ba người ăn không hết còn phải gói cả mang về nhưng tính ra mọi người chỉ khoảng 100 đổi lại một bữa ăn sạch sẽ, thân thiện và ngon miệng. À, An Khang còn có một quán cơm chay bình dân nằm cách đó một căn, mọi người có thể ghé đây thưởng thức và mua sản phẩm chay về dùng. Nên tóm lại thì lẩu chay Thanh Đạm An Khang ai ơi có ghé gọn gàng rất ngon.